chào à, tất cả các bạn nhé hôm nay à, chúng ta lại đến với à, một kỹ thuật tiếp theo đó là kỹ thuật vuốt vuốt và thổi vuốt hoa mỹ vậy kỹ thuật vuốt vuốt như thế nào thì chúng ta vuốt từ nốt này sang nốt kia nốt nọ nốt kia thì vuốt như này mềm mại càng tốt rồi và tùy từng bài có những bài tập vuốt thật mềm mại thật chậm có bài tập vuốt này Đó, bài tập vuốt thì cái bàn tay bên này thường chúng ta vuốt lên này và vuốt ra ngoài đi cái bàn này vuốt vào trong này Đó. là vuốt còn à, kỹ thuật kỹ thuật vuốt nhé các bạn lưu ý nha vuốt vuốt như này biết viết từ lúc đồ lên rê hạn là đồ đây Đó, hoặc là từ son na nhỉ Đấy, và vuốt từ lúc ờ, trên dưới thế cả la soạn đây này người ta vuốt lên và ta úp xuống thật ừ, càng mềm mại càng tốt các bạn lưu ý nhé đó là vuốt và hút hút thì ờ, các bạn ờ, thường ta hút ờ, một quãng 8 hai quãng 8 hoặc một nút bất kỳ ví dụ như từ đổ sang từ đổ 1 đến đổ 2 chẳng hạn các bạn lưu ý Thì muốn hốt đấy đầu tiên các bạn thổi kêu lúc đầu tiên trước cái nốt ừ, thấp nhất nốt đỏ này đấy kêu xong con vuốt lên trên khi lên đến gần nốt cuối cùng gần, gần nốt cần mình cần dừng lại thì mình chậm một chút nhuần nhuyễn thì các bạn cứ lên tập từ chậm trước như mình đã nói về, <clears throat> như mình đã nói từ trước rồi đấy là trong uh, sáu chúc cây chương sáu này chúng ta lên tập từ chậm rồi đến nhanh thì ờ, để muốn nó hút ờ, mềm mại đấy, thì đầu tiên này chúng ta thổi từ nút nút đò nha đò một đến nút đô ba hoặc là nút uh, re ba và sau đó chúng ta ngược lại và các bạn à, hàng ngày đấy các bạn cứ tập tập từ à, chậm đến thấp Ờ, chậm đến nhanh ok nó các bạn nha tập từ chậm đến nhanh thì đầu tiên các bạn cứ ờ, tập chậm đã và nhớ nhớ đánh lưỡi đơn nhé các bạn nhớ đánh lưỡi vào các nốt lúc đầu khi đầu tiên đấy các bạn nhớ đánh nốt cho nó rõ để nó rõ ràng cho nó dễ nghe này là cứ chúng ta lên tập tập từ chậm chậm đến nhanh các bạn không tập ờ, không nên là nhanh ngay nhanh ngay các bạn sẽ bị vấp các bạn sẽ cứ tập từ từ tập chậm còn nhanh thì khi đầu tiên ấy, các bạn chưa đủ hơi mà thổi liền một mạch thì các bạn cứ thổi ờ, tập thì đầu tiên này nên đấy là các bạn có thể nghỉ lấy hơi và tiếp theo lại ờ, từ quãng hai luôn đó các bạn nghỉ và các bạn lại lấy hơi và các bạn thổi ngược lại này nghỉ nhá lấy hơi tiếp cứ làm như vậy khi khi các bạn à, quen rồi đấy thì các bạn có thể nhanh hơn Đó, và các bạn có thể chia hai hơi như vậy và khi à, quen rồi các bạn có thể dùng một hơi vừa lên vừa xuống luôn nguyên nhân đấy là kỹ thuật hút và còn à, các nốt hoa mỹ để mình nói các nốt hoa mỹ thì thường ở trên các bản nhạc ấy, thì các nốt hoa mỹ nó sẽ người ta sẽ à, thể hiện nó bé hơn nốt chính và nốt hoa mỹ thường là ví dụ là nốt ta thổi ta đánh à, đánh lưỡi vào cái nốt hoa mỹ ta vuốt lên lên cái nốt chính mình cần thổi ví dụ một nốt hoa mỹ à, từ nốt son đến nốt na chẳng hạn như lúc nãy mình nói đấy thì ờ, ta đánh lưỡi vào nốt son và ta vuốt lên nốt na Đó là son ờ, son ờ. vậy thì khi hai nốt cũng vậy thôi hai nốt hoa mỹ vậy như nốt rè rè này rè mi fa rè mi sau rồi lên pha pha nó chính thì ta các bạn thì ta thổi thổi nốt kêu nốt rè trước nốt à, phải là nốt rê nhá nhưng mà các bạn lên đánh nữa nốt rê nốt bi pha không đánh nữa nhá và các bạn lên là xong vuốt lên đấy nó giật mềm lại nhanh nhanh một chút để cho kịp với lại à, nhịp phách của chúng ta trong câu nhạc vậy thì khi ba nốt cũng vậy thôi ba nốt hoa mỹ thì chúng ta cũng đánh vào nốt đầu tiên đánh vào cái nốt đầu tiên và chúng ta vuốt lên cái nốt chính chúng ta cần thổi và cái xuống thì lên thế mà xuống vậy khi xuống ví dụ như từ nốt la mà xuống đến nốt mi chẳng hạn thì chúng ta cũng đánh vào nút là nút là nút hoa mỹ nhá la son pha đến mi là nốt chính còn la son pha là nốt hoa mỹ thì chúng ta cũng đánh vào nốt la đánh và đánh nữa vào nốt la và còn nốt son pha là chúng ta không đánh nữa nhé son pha là chúng ta ờ, luyến luyến xuống ờ, mi nó gọi vuốt đấy luyến xuống đấy đó là một số kỹ thuật là cũng rất là hay dùng trong uh, cây sáo và chúc ờ, các bạn là thành công và các bạn nhớ à, đăng ký kênh của mình này đăng ký kênh like video và chia sẻ like và chia sẻ video cảm ơn à, các bạn chúc các bạn thành công